Giang xin kính chào quý cô bác anh chị cùng toàn thể mọi người cũng như là quý thính khán giả thân thương luôn chọn kênh là người bạn đồng hành à, hiện tại thì Giang đang có mặt tại một cái khu vực à, cũng rất là quen thuộc đối với Giang cũng cách đây khoảng à, gần một năm rồi à, từ khi mà Giang à, bước chân à, về à, khu vực này là một cái thời gian lúc đó thì phía đằng sau cũng phía đằng sau Giang thì ba anh chị có thể nhìn thấy một ngôi nhà à, rất là khang trang và đẹp thì à, rất là nhiều cũng ba anh chị khán giả cũng như là mọi người thắc mắc ngôi nhà này là ngôi nhà của ai thì giang cũng à, xin uh, nói luôn đó là ngôi nhà của em Hà Xuân Hiệp kênh Tam Giác Mạch và hai anh em chơi với nhau thì cũng khá là lâu được một gần năm nay nhưng hôm nay thì có một cái sự kiện rất là đặc biệt với anh khán giả đó là nhà em Hiệp sẽ lên tân gia nhà mới và hôm nay thì không những là có một mình ra mà còn có rất là nhiều người bạn của em uh, Hiệp đến để chung vui cùng uh, với em Hiệp và cùng uh, san sẻ cái niềm vui uh, ngày trọng đại tân gia của em Hiệp hiện tại thì các anh chị uh, có thể nhìn thấy đang lên quay là một cái ngôi nhà của em Hiệp khá là đẹp luôn nhé ấy ngôi nhà được thiết kế theo cái phong uh, cách mở là như mình gọi là biệt thự nhà vườn Nếu mà bình thường các anh chị mà mọi người có thể xem được thì à, đối với bản thân Giang thì khi mình mới đến đây và nhìn thấy sự thay đổi của em Hiệp ở trong một thời gian em đi uh, có một cái kênh là tam giác mạch ấy, là mở để đi uh, giúp uh, gia đình khó khăn những hoàn cảnh nghèo đơn à, thì uh, em ấy cũng đã giúp được cho gia đình một cái căn nhà khá là khang trang và đẹp căn nhà đợt trước mà của em Hiệp thì cứ anh chị là khán giả có thể biết là căn nhà ở dưới này là căn nhà cũ ngày trước là của em hiệp là bố mẹ là ở dưới này thì em ấy làm căn nhà mới em ấy làm khu vực mới này của anh chị thế thì bây giờ cameraman có thể là đi xung quanh để ghi hình quay cho mọi người cùng xem thì mình review luôn cho tất cả quý ba chị cùng toàn thể mọi người xem Đấy, đây là phía trước căn nhà thì các anh chị là có một cái uh, ấy mình uh, em hiệp là em ấy làm một cái cái mái thái ấy hình máy thái đúng không rất là đẹp à, tượng trưng ờ, ở giữa là không biết là hình cái gì đây khắc tượng hình làm gì mình không biết và chính chính nóc thì ờ, có một cái ờ, gọi là một lỗ lỗ gì đó hình máy thái mình không không, không hề biết là em hiệp đấy bố trí đấy là nó có cái phong thủy của bản thân của em hiệp thôi đấy nhớ là căn nhà rất là tương xứng tại về mặt trước thì là có một cái ấy nó nó có một cái sân thượng ra đấy phía đằng hiên này đấy rất là đẹp hai bên thì em cũng đã lắp uh, có cái kính màu rất là đẹp làm ra và chính diện giữa căn nhà là một cái, uh, cái cửa khá là rộng đây cho mình chị là sang bên cạnh bên này thì mình cùng uh, tham khảo xem và cái ngôi nhà này thì uh, em Hiệp làm thì uh, cũng uh, mất 6 tháng của anh chị ạ 6 tháng rồi đây là cameraman quay cho mọi người xem bên này cũng thế này là bốn à, hai hai hai bên hai bên cạnh đấy, em đều làm cái hiên tây ra anh hiên nhà tây đấy là cái ngôi nhà là là biệt thự nhà vườn cấp 4 đấy. rất là đẹp luôn đấy cũng là mái thái mà được sơn trang trí à, theo cái một cái hoa văn họa tiết của bản thân là, là em, em hiệp thì chắc là mình nghĩ là đó là cái phong thủy thôi đấy chúng anh chị nhé Xem, à, cái ngôi nhà này cao nam quay cho mọi người xem đây là cái ngôi nhà mà cấp 4 mình gọi là tam cấp các anh chị nhé Đấy, tam cấp thì theo phong thủy của anh chị là sinh lão mệnh tử mà đấy là tam cấp thì nó rất là hợp với cái uh, ngôi nhà cấp 4 đấy, đấy mình thấy nó rất là uh, hợp lý đấy thế là phong thủy thì ai cũng thế thôi đó là bên cạnh bên nhà camera em uh, ờ, quay kỹ cho mọi người xem xem bên này nữa này này thì uh, đấy phía đằng uh, hông nhà thôi anh chị ạ hông nhà à, ngôi nhà thì em hiệp cũng đã sơn một cái màu gọi là màu ghi khá là đẹp Đấy. cửa uh, sổ thì là cửa kính hết này nhôm Đấy. và toàn bộ trên là là bằng ngói Đấy, rất là đẹp luôn Đấy, không gian ở xung quanh nhà thì uh, hôm nay quay cho mọi người xem là là, là rất là thoáng rộng nhé Đấy. phía bên này thì uh, là cái con đường này con đường để đi vào nhà em Hiệp thì các anh chị nhé thì à, đi từ cái à, huyện Yên Minh vào cái ngay từ sân vận động và đến nhà em Hiệp là 8 cây số với anh chị ạ. Đấy đi à, được một đoạn này em đã đổ bê tông từ đây ra nhà. Đấy, nhưng mà từ cái đoạn ngoài kia thì là hầu như là phải đi đường đất hết các anh chị ạ, chưa chưa có đường bê tông đâu. Và bây giờ camera men vào trong nhà để xem mình xem trong nhà em Hiệp để, uh, thiết kế của em Hiệp như thế nào nhé. xin mời các anh chị cùng vào đây. và hôm nay vinh dự thì à, đến ờ, anh em youtuber là đến rất là đông ở phía bên trong căn nhà của anh Hiệt để camera mình quay một người xem khu vực này là phòng khách của em này ở phòng khách để TV này Uống nước này ở trên thì anh Hiệp cũng à, bố trí là một cái quạt à, trần này Đấy, ở giữa ngôi nhà như là cái chủ khá là đẹp ngôi nhà rộng thì nghĩ là hơn 100 mét vuông mấy chị ạ phía bên này là cái khu vực mà em có một cái sập em có sập khá là đẹp luôn đấy chính diện đấy là cái ờ, phòng ờ, nhà thờ bàn thờ của gia đình nghiệp. và em thiết kế thì cũng chỉ là thể xem đây là cái phòng ngủ đấy là phòng ngủ đấy, một phòng ngủ bên này em đang em đứng đứng rộng ra để quay cho mọi người cùng xem dễ hơn phía bên này thì ờ, phòng tổng ờ, hai phòng hai phòng ngủ phía bên này là nhà bếp nhà bếp mình bếp ờ, quay các con người chơi vâng, ờ, rồi quay các con người xem là hai hai cái cái cái phật trần phía bên này là bếp cùng nhà bếp của anh chị đây là phía phòng bếp em bố trí cũng rất là gọn hôm nay quay cho mọi người cùng xem đấy rất là nhỏ đấy nhưng mà rất là ngon cái đó đây là phần ờ, để những cái ờ, chặn bát này những cái ấy là bếp ga này để cái tủ lạnh này phía bên này là, là, là cái phòng vệ sinh anh hiệp bố trí khá là gọn mình thấy là bố trí khá là gọn gàng sạch sẽ đó có lẽ bây giờ mình sẽ ra xem để ờ, xem các anh em đang làm chế biến món ăn có những cái gì đây là ờ, giới thiệu ờ, bố em Việt bố em à? Việt nhé em ừ, ừ, ừ. đang ở ngoài kia anh em đang chế biến thức ăn thì cameraman ra ngoài kia quay cho mọi người cùng xem ờ, ở phía ở bên này thì các anh chị có thể nhìn thấy là mọi người đang đang bắt đầu là chuẩn bị à, ấy rồi ăn à, những cái à, món ăn và món ăn thì nó cũng đơn giản thôi thiết kế của uh, chủ nhân chủ nhà để tôi giới thiệu cho mọi người được món gà luộc đây gà luộc. món này món gì đây ừ, món gà luộc đấy món gà luộc đấy <laughs> giới thiệu mọi người đây là em à, huân em trương đấy, rất là đẹp trai đúng là một cái à, người em à, cũng có kênh youtube dạ, khá là nhiều người biết đến cũng đi làm thiện nguyện này mấy anh em phía bên này thì uh, chế biến món uh, cải cuốn này Thế mình cho đây là xôi này Dầu, dầu ăn mồ thở nụi nem này, này đặt nem. vào trong mỗi con một tàu nhân tàu mép ừ, hồ món này món gì đây cá trâu đúng không trâu này là xào ấy đấy cái kẹp cái kẻ là làm nộ là món nộ mọi người là dọc cần có lẽ là xào tái thịt bò bên kia là tôm biến mắm tôm mình rất là trông chiên xù đấy biết bao nhiêu đâu trong hết đỏ lắm nhiều bạn bè đến à, hả? chưa chưa đến là mình đang làm thì bên này là món măng này đấy đây là, đây là cà rốt này lòng gà xào măng đây đúng không dạ đấy lòng gà để xào măng đúng không xào đỗ ạ ừ. cảm ơn đây là em, em, em hiệp nha anh chị nha mọi người cũng xem biết rồi nói chung là hôm nay thì làm những món đơn, đơn giản là rất là ngon đấy Nhĩ. À, bên kia là một cái nồi à, ấy à. xương này Đấy, tí hơn tầm 11 giờ trưa thì mình sẽ quay ghi hình lại cái cảnh anh em cùng ừ, à, ấy nhá cho mọi người cùng xem hiện tại thì mọi người đang chế biến rồi mình cũng phải vào giúp mọi người một tay ấy. Khâu chuẩn bị thì ờ, cũng ờ, gần xong rồi các anh chị nhé Đấy mình vừa chặt thịt gà xong vừa Bọc xong rồi Đấy, Thì cái này thì anh em đang ờ, thái giò Giò măng thì cũng đã bọc Giò cũng giò này là đỗ xào đấy cũng chín rồi còn ấy hết rồi. Thế nên thôi thịt bò thì cũng vừa xào xong thì bên này thì đang bắt đầu chiên tôm su món này xào nóng có cơm nướng thì nó ngon sinh ra phải làm đầu bếp là đúng rồi bố nên bắt làm ca hát này hơn họ mới à à tới bố này không có bột trên sùa đây không có bột à không dùng bột chiên nó lên có bột đây mà anh bột sao nó ít đấy nhỉ nó cứ để nó nó hăng thì nó nhỏ cái này nhỏ ờ, cho nhỏ đâu nhỏ lửa đâu là cái món mà đặc biệt nhất đây trong buổi đấy, cái này ờ, cái này cái này cái này là con này con tân gia của Huân gửi đến ờ, nhà của bác Hiệp con này khác hơn đấy cái da này nó mới ngon giòn này ăn giòn giòn tan trứng cái da nó thì à? Hả? công thức quay là của lạng sơn đang với cả cái chú quay là chỉ có lạng sơn nổi tiếng rồi. <laughs> đấy cái chú của nó đến lần quay thì là anh biết đến lạng sơn rồi ông đi rồi tắt tắt luôn dài chắc quá Yeah bắn thế luôn đi đi đi lá măng mật đấy thì mồi lá mật là bắt mật là nước chấm luôn đấy ngon đấy. nó còn nóng hổi đấy bát to này cái vừa lấy về được to em hết được thằng tông một tí rồi Tập hát cổ, tập hát là thơm lắm rồi Quá trình à, anh em ờ, chặt thịt gà thì mình ờ, cũng ờ, tiết thể ghi hình anh chị ờ, cái toàn cảnh ngôi nhà của em nhà em Hiệp nhé đó nhìn thì đây là chính diện của cái ờ, căn nhà anh chị nhé chính diện căn nhà cửa thì rất là thoáng và rộng cao hiên tây nhà này mình gọi là nhà cấp 4 kiểu xây kiểu dạng biệt thự nhà vườn đấy anh chị đó đây là toàn cảnh nhà em hiệp luôn tức là mình không có máy flycam để ghi hình cho mọi người xem cái toàn cảnh này dễ nhìn trông hơn ông ơi lên dương đây là phía bên ờ, hông nhà cũng là một có một cái hiên ra đấy đang chỉ một hiên ra đấy là hiên cây ra bên này đấy chứ, cửa nhà em hiệp nhìn ra rất là thoáng nền này mọi người cũng đã lát hết ờ, rồi xi măng trắng xi măng khách thì đang bắt đầu là đến dần trong nhà anh em đang bắt đầu giả chiếu này Cái con đường vào nhà em ấy, là đi uh, bê tông này này vào ở à, trước là hầu như là toàn đường đất rồi các anh chị nhé ở nhà cũ của em ấy là là là các anh chị biết rồi là, là, đi xuống đường này này nhà bố mẹ cũ trước là đi xuống đường này còn nhà mới của em mới làm ở trên này ở phía bên này là hông nhà không gian rất là thoáng đãng Đấy, trong nhà thì các anh chị đã biết rồi rất là thoáng một tí mình vào trong mọi người vào khách vào nên mình ghi hình cho mọi người là dễ quan sát à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 chứ giờ không cái bỏ cái mì vào sau cái nào mà cái nào nó không dính thì bỏ bì vào sau cái này bắn đi Ủa ai lại lên cái chèo mình nghĩ nhỉ? Chị ơi! Chị cho em! Cái này! Cái này! Sao mà có mất một cái rẻ thôi sao nhỉ? Có mấy cái thì mà nhưng mấy cái kia nó dính chảo ấy. Bạn này phải có mua. Tin mà. Ô to rồi. Đám chứ con, con ăn được hồng gì nào luôn. Đạp ra đi, đạp dạ, ra đi, tắt ra đi. Trời, lửa, tắt, tắt đi. Và ờ, cuối cùng thì uh, mọi người cũng đã xong mâm cỗ uh, chuẩn bị uh, à, vào tân gia các anh chị nhé khách hiện tại cũng đang bắt đầu đến uh, đầy đủ rồi Mấy một chút nữa thôi thì là sẽ uh, chính thức bắt đầu là lễ tân gia mừng nhà mới của nhà em à, Hiệp kênh Tam Giác Mạch nhập bán chính nhé Đấy, đúng một năm mà hai anh em gặp nhau lúc đó thì chưa ai biết đến Tam Giác Mạch là ai cả Đấy, sau một năm đó là em Hiệp cố gắng rất là tốt tốt hơn à, bản thân mình là nghĩ Đấy, rằng em cũng à, một năm nay rồi mà mình cũng chưa làm để gì giúp uh, gia đình chưa có gì cả hy vọng là trong thời gian tới là mình sẽ cố gắng một phần nào đó như em hiệp Đấy, để để à, phụ ờ, giúp ờ, gia đình giờ thì mọi người chuẩn bị à, vào vào dần rồi mấy anh chị em mình vào trong đó thì mình sẽ ghi hình lại cho tất cả mọi người à, theo dõi hôm nay em thêm buổi không khí tân gia em hiệp này rất là thoáng đường mà anh em hiệp rất là thoáng vì là từ bên kia các anh chị con này là rất là thoáng ok Đấy, hiện tại thì mọi người cũng bắt đầu là đến đầy đủ rồi là tất cả anh em youtube hà giang ấy em uh, bản sắc dân tộc này em uh, à, nắng cao nguyên này phạm văn mạnh này chúc mừng chúc mừng trương này em long nữa này em nhìn dáng chủ tịch là biết là là đấy nhiều người nổi tiếng nhỉ hôm nay toàn là người nổi tiếng chào chủ tịch giang nhé, yêu giày đẹp trai đấy ý phải đi đâu cạnh flycam flycam này mầm đấy bây giờ mình vào đi tại vì ờ. là Ờ, anh em đã vào ngồi hết rồi. À, anh em nói chung là tính cả cả YouTube là ra phải hai mâm. Dạ, hai mâm đấy. Để ập luôn đấy. Đây, bên trong thì các bác, ờ, các cô, các anh, các chị và mọi người cũng đã bắt đầu ờ, vào ngồi dần các anh chị nhé đây bên này thì uh, nguyên anh em youtube sẽ ngồi bên này hai mâm chị nhá thì uh, chị mình vào xem review mọi người cùng xem món gì này rất là nhiều món luôn một mâm thì lợn quay này giò này bắp cải này thịt gà này tôm này rau uh, cải này lợn này canh này rất là nhiều luôn anh em mà ngồi hai mâm rồi là hai mâm luôn đấy rất là đông người mà thì à, rất là rộng luôn thanh thang luôn anh chị căn nhà không khí là rất là vui đấy trong bữa phố này các anh chị nhìn thế này đấy bột sao, măng bầu gà không đấy chia ra còn nối nối mâm đi nối mâm nối mâm cho nó vui dịch sang anh đầy đủ anh em như tốt hết hiếu này là bao nhiêu mâm này em đây là 16 mâm bạn của bà hiệp của anh chị nhá chính là bốn này đầy đủ hết xa thì mình à đẹp rồi đẹp rồi nói chung là thường an cư với làm nghiệp anh ạ nhưng mà em mình kia anh thấy được cả hai trên rộng rãi thoải mái đây mọi người ạ đây hầu hết là toàn là mâm anh em youtuber đây Việt vâng. Tâm Lăng Mạch Huân Trương cái ít phòng ta Anh Ngọc kênh bản sắc dân tộc này, Nắng Cao Nguyên Anh Giang xa Trường Giang này Cường Hà Giang TV này Sao Giang Nguyễn Duy Long này Rất là nhiều à, video vâng. em. đây là 5 người Anh Mạnh ơi 5 người đâu nhỉ Lối nhỉ, lối nhá Lối đi Anh em khả năng lối sang bên này đi Long đâu nhỉ Long kia Long rồi, không Long à, cơ còn, còn anh Long nữa mà Đang là review nhà à, đang review à? <laughs> Trước à? Thôi mình đã mình review cho nó ngọt dọc mọi người <laughs> ờ, Tay bày thế này Đây Anh em à, Em đi đi Đây đây anh em à, nâng ly hết cứ cầm lên là giải bày là vừa ờ, Hôm nay là một cái ngày mà nói chung là trong cuộc đời là một ngày rất là quan trọng đối với em Và em đã xây dựng được một cái à, tổ ấm nho nhỏ không biết nói gì hơn tất cả những cái sự tiếp đón đều là chưa đầy đủ thì à, cảm ơn anh em đã mất thời gian à, quãng đường xa đến chung vui với em và với em và gia đình em mời anh em Đông Linh ạ xa quá xa tiền hả là cái hai ba vô hai ba vô hai ba uống uống cái nào hết <laughs> Đấy, không khí rất là vâng, vui là cũng đã đời em hiệp là hết biểu rồi mà xin mời à, quý cô anh chị nhé cùng toàn thể mọi à, người là dạ, dạ, dạ. rượu rượu là trọng tiếp phải không cảm ơn em gia đình nhá hôm nay vừa vào nhà trọ xong rồi uống rượu rồi cảm ơn em phê lòi ờ, vừa ngồi uống rượu nhá có lẽ là mình sẽ để cho mọi người ăn uống tự nhiên vâng, à, đấy có lẽ là răng cái vâng. này video răng này xin chào tạm biệt dừng video một tí để anh em ngồi ngồi ăn uống tâm sự Ah.